tạm tính là 448.254 Việt Nam đồng đấy thì tạm tính đến ngày 20 tháng 5 đây các bạn nhìn phía dưới này đấy. thì nó sẽ cập nhật đến ngày 20 tháng 5 và tương đương với 214 số điện Xin chào các bạn, ngày ờ, hôm trước thì mình mới được ờ, giới thiệu một cái ứng dụng Ờ, để quản lý và theo dõi cái ờ, số tiền điện và cái lưu lượng điện mình đã sử dụng ờ, trong cái ngày trong cái tháng vừa qua khá là hay đấy là cái ứng dụng EPOI. thì để tải cái ứng dụng này về thì đầu tiên các bạn vào CH Play nhé thì các bạn vào CH Play này các bạn gõ từ ePoint cái nước ờ, bạn em ở cái bạn ở cái bạn em diện bạn cái này diện bạn dùng các bạn nhấn mở này ở đây phần đăng nhập nhá thì uh, do mình có cái số điện thoại và số tài khoản rồi thì là các bạn tiến hành nhập còn uh, ai mà chưa có tài khoản thì nhấn vào đăng ký ngay nhé các bạn kích vào đăng đăng ký này thì bạn nhập vào cái số điện số điện thoại các bạn vào thì ờ, thường là các bạn sẽ có số điện thoại đính kèm cùng với cái hợp đồng của các bạn rồi thì các bạn các bạn chỉ cần nhập cái số điện thoại của các bạn vào là nó sẽ kết nối với cái cái hợp đồng uh, sử dụng điện của các bạn thì uh, bình thường ấy các, các bạn sẽ thấy các cái tin nhắn của EVN này EVN này thì báo về cái số điện thoại nào thì đấy chính là cái số điện thoại mà các bạn dùng để đăng nhập vào cái tài khoản ePoint này đấy thì đây là cái ờ, cái số điện thoại này của mình thì à, hàng tháng là evn hà nội gửi tin nhắn về thông báo về cái tiền điện thì chính là cái số số điện thoại mình đang sử dụng đây mình nhấn vào đăng nhập ngay này Đấy, đây chính là cái giao diện của uh, cái ứng dụng Deploy này thì các bạn có thể nhìn thấy ở bên dưới góc tay phải màn hình của các bạn thì sẽ có cái hình biểu tượng của cái um, cái cô uh, điện lực này đấy thông báo là tiền điện đến giờ là 448.254 đồng rồi đấy thì một là các bạn có thể kích trực tiếp vào đây để xem cái thông tin um, cái lưu lượng sử dụng điện của các bạn này hai là các bạn kích vào cái vào cái ô là theo dõi điện này đấy thì ở đây nó sẽ thông báo rõ cho các bạn là tiền điện tạm tính đấy, cập nhật một ngày trước nhé tiền điện tạm tính là 448.254 Việt Nam đồng đấy thì tạm tính đến ngày 20 tháng 5 đây các bạn nhìn phía dưới này đấy, thì nó sẽ cập nhật đến ngày 20 tháng 5 và tương đương với 214 số điện đây sẽ thống kê theo cả các ngày luôn ví dụ các ngày là 19 tháng 5 là 15 số 18 tháng 5 15 số 17 tháng 5 15 số Đấy, các cái ngày từ 19 đến 15 tháng 5 là 15 số đều đều hàng ngày nhà mình dùng ngày 14 là 13 số Đấy. Đấy, những cái ờ, các bạn dùng cái ứng dụng này thì rất là tiện là các bạn có thể biết được là cái số tiền đến cái thời điểm hiện tại nha các bạn đang dùng là bao nhiêu đây là tính từ cái ngày mùng 4 tháng 5 nhé ngày ghi chỉ số ấy và biết được cái lưu lượng điện hàng ngày hàng tháng nhà các bạn sử dụng thì ngoài ra thì nó cũng có một phần nữa mình thấy cũng khá là hay đấy là cái phần mà các bạn kích vào phần cá nhân này và kích vào cái phần tab là ước tính điện năng tiêu thụ ấy ước tính điện năng này đấy thì ở đây nhá thì các bạn cần phải nhập cái thông tin cá nhân của các bạn vào ví dụ như là đây là nhập họ tên số điện thoại email và mã khách hàng này đấy thì nhập cái thông tin này vào thì các bạn xong bạn nhập chi tiết các cái các cái ờ, thiết bị trong nhà các bạn có uh, số lượng là bao nhiêu và cái thời gian sử dụng là bao nhiêu thì uh, sẽ tính ra cái lượng điện tiêu thụ hàng tháng này ví dụ như bếp đôi này số giờ sử dụng hàng ngày ví dụ nhà bạn dùng khoảng tầm 2 tiếng một ngày Đấy, thì các bạn gõ vào đây và số lượng là có một bếp này Đấy. ngoài ra thì còn có ờ, đèn chiếu sáng này tủ lạnh này máy rửa bát máy giặt và các thiết bị khác điều hòa máy sấy quần áo bình nóng lạnh lò nướng vân vân đấy thì từ các cái thiết bị này các bạn có thể ước tính ra được cái lượng tiêu thụ hàng tháng trong nhà của bạn à, nhưng mà mình à, lưu ý nhé thì à, ừ, cái này à, chắc chỉ áp dụng được với những cái công tơ điện tử thôi cái dạng công tơ điện tử mà nó hiển thị số điện tử ấy, thì nó sẽ ừ, kết nối được ừ, với cái trung tâm dữ liệu khách hàng và báo cái chỉ số về cái trung tâm dữ liệu khách hàng chứ còn những, những cái công tơ kiểu dạng công tơ tròn tròn công tơ cơ ấy mà hay lắp các ừ, ừ, dãy nhà trọ ấy, thì cái đấy thì chắc là là không không không có liên kết được với dữ liệu của khách hàng đâu thì, ờ, cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại